Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái thủ tục nhỏ nhỏ để nhận biết là một cái file AutoCAD có được có phải là được xuất ra từ ờ, phần mềm ePlan Electric hay không. Đầu tiên thì các bạn quan sát những cái symbol này nè. Bạn nào vẽ quen ePlan rồi thì mình nhìn cách bố trí à, những cái symbol này mình thấy là rất là đặc thù của ePlan luôn, rất là quen thuộc nha. Đó, cách bố trí, cách đánh số dây rồi và thấy là bạn vẽ quen rồi các bạn sẽ thấy nhận là nhận ra ngay lập tức luôn rồi à, những cái uh, thiết bị này là ví dụ cái đèn này, khi xúc được đi lên qua nó sẽ lưu lại với dạng block các bạn mở lên các bạn xem thì ở đây mình có ba cột là cột tắt prom với lại value này thì đây là những cái thuộc tính của symbol bên e-plan các bạn thấy quen không symbol connection modernization có nghĩa là tên của cái chân đấu nối nè ở đây mình có chân x1 x2 rồi dt display là device tắt display nó là trừ h4 trong số kỹ thuật nó là run đó các bạn thấy không thì tương ứng với mỗi cái cái thuộc tính này nè thì trong database Imran nó sẽ có một cái số ID tương ứng với cái thuộc tính đó những số này thì chắc chắn là không nhầm lẫn gì đâu được bên Implant rồi mình di chuyển qua cái tab property ở đây mình sẽ thấy nè mỗi cái đối, mỗi cái symbol một cái đối tượng bên implant nó đều có một cái layer tương ứng với nó được setting mặc định nha các bạn các bạn vào layer management các bạn sẽ thấy là layer số bao nhiêu chọn cái gì là sẽ có sẵn hết hoặc là các bạn mở cái symbol này lên các bạn vào cái ô tab display á các bạn nhắm vào một trong cái ờ, cái thuộc tính như dt nè hoặc là function tag này các bạn sẽ thấy là mỗi cái cái thuộc tính nó đều có đều có cái layer riêng của nó hết hoặc là ờ, một cái hình graphic nào đó bằng mảng nó đều có layer thì nó sẽ được bảo lưu khi mà xuất vào AutoCAD đó rồi cách một cách nữa là các bạn mở khung tên lên nè khung tên này là dạng block luôn khi mà xuất từ plan qua nó dạng block luôn các bạn mở lên sẽ mở cho thấy đây là những cái thuộc tính à, nằm process property hoặc bay property nằm trong cái block frame là cái khung tên đó rồi ngay cả cái thùng ờ, cái cái thuộc tính là check by nè người check by nè last editor em là người sửa các bản vẽ đi plan cuối cùng nè nở đi qua nè ờ, thì nó còn được lưu ở đây luôn đó, các bạn mở lên các bạn thấy và tương tự như vậy trong tab property các bạn mở lên các bạn vẫn sẽ thấy là à, những cái uh, cái cái layer của e ở đây người ta vẫn còn được bảo lưu là y chang như là lúc nãy mình vừa mới mở đó, đó là cái cách đơn giản nhất các bạn xem một cái file cắt được xuất ra từ e hay không hay gọi là export á đó. đó đó là một số cái thông tin một số cái thủ tục nhỏ nhỏ để các bạn nhận biết cái điều này cảm ơn các bạn đã theo dõi video nếu mà các bạn thấy hay thì các bạn like share và subscribe nhấn bấm chuông nhé mình sẽ cố gắng ra những cái video bổ ích để mà gửi đến các bạn cảm ơn các bạn đã theo dõi